Đen Ui, ui cái Isan <laughs> lúc đầu chơi đấy Ui Ui Ui tôi giật mình Tôi không biết trong này có cái sấm sét hơn Mày Gì trời Ủa, à, ngồi này ngồi Ôi, ôi, ôi, ôi, Ui, ui, ui. Rất nhiều con ma. Ui giời, ui ôi. Đến Alo. Thấy không? À? Oh, what the fuck? Alo. Oh Xin một xí. Xin một xí. Tao đã tìm được thông tin về căn nhà mà mày đang thuê đấy. Rồi, <laughs> rồi. Có đúng như lời đồn không mày? Con ruồi. Có đúng như lời đồn không mày? Hai mươi năm. Toàn bộ ba người trong nhà đấy đã chết một cách rất là bí ẩn đấy. Vụ <laughs> này từng gây không sao một thời gian dài. Vậy sao? <laughs> tôi không tin tao được ạ liên quan đến một cái hiện tượng gọi là thần trùng đấy ôi mày có tân trùng ấy nơ nơ nơ thôi tháng 11 thôi con gửi thư ok bố xót ruột lắm đấy ừ ui đau đau hết cả ruột oh ừ cái công dân đố đố thế dưỡng an linh hà nội cái chết bí ẩn của một gia đình mang tên là mẹ mày béo Ôi, mẹ mày béo. Ôi, mẹ mày béo. Đúng rồi. Cái mẹ biết mẹ mày ờ, béo. Tinh trùng lạ thần trùng là gì? Trùng trùng là một con quỷ gây ra hiện tượng trùng tăng có tập trùng tăng trùng nghe, nghe như kiểu đường tăng đường tăng <laughs> nó mà nó chữ xấu gì cho vậy ủa về ngôi nhà à, phải lấy mạng phải lấy mạng ơi đúng rồi ui sổ ui sổ ui gì trời Ờ, ôi ôi à, được không sao ủa, ủa sao, vẫn không có mạng con con con mồn lèo đen này ấy con con người đen lạ không quá reset không reset được chả nghe em modem hỏng hay đứt đứt cáp quang giờ này không phải đâu do là con ờ, do là con cá mập ấy đã vậy thì giải quyết nỗi buồn cá mắt à nhá à, là phụ nữ là con nhấp bực mắt này nha hồi tôi đi này quan ông nó phụ nữ mà à <laughs> Ui Oh my god. Oh, cảm giác thật là what what what the fuck. Ôi trời ôi trời ôi trời ôi. Xong. Ờ, ờ ờ cái gì cái gì cái gì đây. Holy. Đừng nhìn lên đừng nhìn lên túi mặt xuống rồi đi lại túi mặt xuống rồi giờ giờ giờ giờ phải hỏi xem chị bị cái gì đã mình mình đến chị ơi nhớ chị chị ơi chị chị bị nhớ chị bị đúng đường đúng không đúng không ui sổ ôi u mài mu ui mưa à? không biết nữa chắc chắc do à, mi bị nghiệp Nằm chết đấy Ây xa Tôi nghe tiếng điện thoại tôi giật có mình Trời ơi cái tiếng Nokia Có nghe tiếng tao nói gì không? Không Alo Có Thế này Tao vừa chủ em đang được thông tin về cái đêm mà ba người trong gia đình này qua đời Tại sao phải đọc re re cái đó Ôi... Thoát rồi, thoát rồi Lắp tao ra từ đây Ôi số ôi số à. ôi ôi Bị trấn, trấn à Ôi Ui ui ui sổ Ui tiểu Bị bị bị Isekai rồi Ui là tiết cây Cái gì ai Xẻng À sợ sách này Làm sao mình có thể thoát ra khỏi đây Tháo sách ra là được Bùm Sự thật lù lão cần tìm gì đó để đứng lên cao là ok alo tiện phết nhở ai hay hay hay quá ngã này ngã này ngã này không à à, nhìn nhìn bà kia như kiểu granny bà nghiền cắt xích cắt xích ui sổ ôi vòng ma pháp Giúp cháu với Ờ tớ tớ tớ tỉnh ngủ đi em ơi Không không không ai giúp được em được em ạ Tớ tỉnh ngủ đi Đập cửa đập cửa FPA open up Anh gì ơi Ta có trong đó không đây Giúp cháu với Bị điên à Biết bây giờ không Giúp cháu với Trong nhà thấy như có ma bác ơi Mày đã thích trước Nhiều ấy đừng tin nó bác ơi mày gặp có ma mà, vẫn bình an vô sự mà vẫn bình an vô sự đi phải đi ok cho tao mấy món đồ này cười rất là phản diện đấy hiểu ngay kính với luôn ba ơi cho cô thoát ra đi ba ơi bắt con gì đây chìa khóa một chiếc chìa khóa ok xong được một, một chiếc răng người. người một nắm tóc người à, chắc là để chế túc à, ờ, chế túc tàng hình ấy mà chế thuốc trừ thai chế thuốc hồi chính chúng ta phải tìm phải tìm được năm con tỏi what the fuck ui ơi mày nghe tiếng giật cá mình ui ui ôi ui ui mà mà mà ồ heo nà à, không ổn không ổn không ổn ui sổ ôi <laughs> cái cửa dưới ấy. Tôi đi à? lấy bánh để cho Ôi dồi ôi Ôi dồi ôi Ủa Ôi xa À ra là phòng thợ Rồi xong Phật không cứu ông được rồi Cái thằng đọc Ê cái này tôi tưởng tôi tưởng sẽ số miền Bắc Đặt bia tay vừa không Cái này dành cho chun những con gì nữa Ôi Trời à Ôi Giờ nó sẽ thành Ê cái này giải quên đấy. 2000 years later. Từ từ chưa lại, chưa lại, chưa lại, chưa lại, chưa lại. Ở giữa ở giữa, bỏ lại, bỏ lại cho cái bên trái, ra cái ở giữa. Thôi <laughs> bố mày trồng kẹt trên đây hơn 10 nửa tiếng à. á Phải Ôi, đấy, ba cục quất rồi đấy Hai ba con mực kia bé nhất ở giữa đó xong cho cái to đấy sang bên kia đó tiếp theo là cho cái <laughs> cho cái đấy cho cái, cho cái đấy sang bên cho cái đấy sang bên trái đấy giờ mới dịch được cái đấy anh anh em cứ từ từ anh em cứ từ từ đây mẹ tốn dung lượng quá lùng đúng rồi xong cho cái ờ, đúng rồi Bin im với nhau Prank cặp sâu cửa đó Trái, bên phải, bên phải ở giữa Bên phải ở giữa Bảy tiêu chảy cùng chăn <laughs> Yeah Ờ Mà bố móa Cho cái ở giữa, cho cái ở giữa ờ, sàn rơi nhé im im bổ ra Thôi ờ, đúng rồi để cái để cái bên phải xong nhấc lên nhấc lên ạ à, nhấc lên lại để cái nhỏ đấy, bổ, bổ xuống bổ xuống đấy đúng rồi đúng rồi nào im xong rồi bỏ cái giữa đấy đúng rồi xong bỏ cái kia xuống à, đúng rồi đúng rồi ngon ngon trời tôi thông minh thông minh không kém nha anh em ôi trời ơi nát nổ não nổ não là mùa gì ta phật y y y y y y y y y đó F à F u sổ u sổ à, mười ồn quá tiếng lổ vãi lên trên tầng lên trên tầng tìm con to ui ở à, đây rồi ừ, ừ đúng rồi đúng rồi ừ ui phân biệt đấy nhỉ phân biệt quá phân biệt mày chửi bố mày đấy ui ui bố căng không căng nhở căng đi đi vào xem thế nào đi vào xem thế nào ui cái đủ mẹ ủa tiếp à ủa e thích nhà thằng nhưng mình mình muốn đái tiếp ồ cái gì à <gasps> lọ lọ à. ui ô ờ ui sổ không nhất trời ơi cái vợ này thiệt luôn á Ủa, dễ dạ dạ dạ ông ơi đấy, đấy là cái tiếng mím mà mà kì yeah oh, oh my god oh, oh. Ôi. Trời ơi. cửa là như nào? Bên cạnh có chai dầu ăn, nguy hiểm. Đúng rồi. rồi, cái lọ màu đen coi trong có cái gì ừ. đây. What the Cái ngon Cái ngon <laughs> Con mẹ à, giờ, giờ, giờ đi Giờ đi, giờ đi, giờ đi Ui sợ What the fuck Ôi Ôi Oh heo nè Ôi nước <laughs> sốt cà chua <laughs> nước sốt cà chua nước sốt là bún tây tô trường bốn luôn à chính trường thì sao ủ có chính trường à chuyện này là sao sao rồi sao rồi ba ơi ba cháu, ơi cháu tìm được một ngón tay người rồi ạ ngón tay đâu ba này đưa rồi ồ kìa Ui, thôi má trễ lắm rồi. Thôi chúng ta ừ. tự cố một trường nữa. Ừ, một trường nữa đi. Ồ, oh, 73. Ờ thì alo. Ôi cùng Ui. cắm này. Ở trong mua cái cái cái Santa nó thời luôn. Trong người ấy. Cái Santa cái ép quỷ gì á Ôi, ờ, cầm đất à, không phải. Đây là đây là ai? Đây bật nắp quan tài chúng ngay thưởng lớn <laughs> ông nghe tiếng gì không ông nghe tiếng gì không nghe. quay lại quay lại quay lại quay lại thôi Ui. thôi thôi ui trời Ê, con to đấy suýt suýt suýt suýt yên tâm yên tâm đi nhưng mà yên tâm trầm cảm thuốc hồi trinh thuốc cái này giống cái cái gì ta cái gì paladon citamol paracetamol đúng rồi paracetamol Paladol citamol giúp chữa trị người bệnh trí ớt ông đang tắt đèn đúng không à, bên ông đang tắt đèn đúng không đúng rồi chứ ông lễ bật đèn tập cái địa chỉ nhà qua qua đây để tôi lấy chai dầu ăn tôi qua ok ờ, dạ. Ơ, nhưng mà trên kia vẫn chưa có cái gì hết Từ ông Nhặt Từ, tí, tí xung quanh nha, tí xung quanh cái kia trên kia Ui Ông ông, ông nghe tôi, à, ông, ờ, ờ, ông cũng nghe thứ mà tôi vừa nghe không? Thì, um, chắc tôi đi cơ kệ tủ lạnh, chú ngay thường lớn Đúng rồi Kệ tủ lạnh Bắt quen lại, nghe, chúng nghe quá, chúng nghe quá Bạch bạch quá to Cái con... Ôi, shit. Ờ. Ôi, giải thích. Ông, ông, ông tự à, giải nhé, ông tự giải nhé, ông tự giải. Giải đó. Ok cảm ơn bạn xem video nếu bạn thích uh, ok thì uh, nhớ chia sẻ uh, để mình uh, có thêm động lực tuần sau làm ok cảm ơn các bạn xem uh, cái thứ bảy hàng tuần này uh, chúc anh em có một tuần làm việc thật là hiệu quả vui vẻ ok bye bye 关关。